cái khoảnh khắc đó là nó luôn rất là rất là ấn tượng <laughs> tối này hơi, hơi tối tối quá Bizin. dính Bizin. dính à? ừ, Chắc tôi furui nè. Furui. Zannen ra nè. Zannen Anh ơi ngồi ở chỗ cầu này. Hello xin chào mọi người hôm nay mình sẽ review cho mọi người cái à, Sakura ở Nhật Bản đây là cameraman bên này đường này thánh hả bên kia nổi sáng à bên này suối sáng đẹp đây là dọc dòng sông này à, con suối này là có hoa Sakura rất đẹp. chụp cá đấy mọi người ơi chụp cá thù dai thù dai cho lên tivi thù dai cái nhân vật thù dai đỏ là cái mùa, lá đỏ đó ấn tượng rất ấn tượng hết rồi à đâu năm nay còn mùa nữa đưa đi đưa đi đưa đi thôi thôi thôi thôi thôi để không thằng em nó đang uh, chụp ảnh review nè mày tựa lưng vào ngửa ra ngoài chứ đấy hay là bỏ cái ba lô đi ba lô nó làm à, bớt đẹp trai ra em diễn em ở sau diễn đó đây là hình phong diễn ok ở sau diễn nữa chụp hình nữa hả em chụp tiêu ủa nghỉ hả không không chụp nữa hả giờ em à, chụp đi em vắt lên dạ. vắt hàng rào á em vắt người lên hàng rào chụp anh <laughs> vắt hàng rào thằng lăng bá hàng rào thôi đi thôi đi anh nhá cho can chuẩn bị là phúc ơi phúc ơi mày, mày ngửi hoa đi phúc ơi liếm hoa cũng được <laughs> đúng rồi đấy kiểu liếm hoa nào nào anh bắt bao sau anh nào nào nào nào đấy rớt <laughs> rồi đấy nó rớt nào nào nào hai hai ba rồi tối mà có siêu phẩm mày chỉ cần thế thôi chắc được mắt rồi gì chuẩn bị khí thế cái đó làm giả gái ui giời ở à, đâu sao rồi có có nét đâu chụp dạo này chụp nét chưa Chị kia, ra chụp kia Chờ chụp hình kìa, lên Đi chụp hình em, đi Chụp dạ. Đến đến nữ kìa ờ mình là nữ mà ôn năn thì tội ôn năn đi nào đi chú chân tóc ôn ô cam ạ đấm này đấm này cam ạ à? ô cam à? mày cam là cái gì nhở <laughs> bê đê em thấy mấy anh hay nó bê đê vô đó à, đúng rồi giờ giờ nè em em chụp với ờ, huy đấy chụp ha tập nó vợ vợ vợ nó cũng chết bể đầu em làm sao nó có con rồi yên tâm vợ con nó lại hùa lên nó lại lùi lại bên kia à, sau lưng sau lưng nữa đi nữa đi nữa nữa em đứng đây đây này em đứng đây, em đứng đây anh góc này nó đẹp đó thấy không đó em quay qua hướng ở đây coi nhìn coi cười coi à <laughs> gốc này nó mình lấy cái cái, cái dạ, thêm cái dạ, nhánh dạ, này nè đó thấy nhánh thêm này nè cho nó màu mè nó đẹp lên gốc lên ờ. nhưng mà máy này nó tối <laughs> về ấy cao sáng lên vào phần mềm kia chỉnh hướng hướng xuống xuống thì sáng hơn tí nữa đó thằng em cái ờ, nguyên cái bộ combo này bao nhiêu ta bao nhiêu bao nhiêu triệu ta bên bên thành á mua nè kia là bên kia là cái cái len không à mười mấy triệu à mười mấy man mười bốn man bắn thì cái máy Sáu cái máy nó 10 6 đêm móc hai ờ một, một cú 17 nó ăn nữa 17 mà ừ, ờ 17 16 mới 20 ăn ờ 20 20 với 10 10 17 khoảng 6 70 triệu nha. Nguyên cái uh, combo này, combo này là 6 70 triệu hả? Ừ. À, làm kiểu mua đi thằng em phải bám những cây em chụp nè chụp nè em lấy thêm mấy cái nhánh hoa sakura nữa chị không được chụp tấm nào hết chị già rồi chị lo chị chụp chứ anh quang thằng đó tên gì vậy anh Huy. em đi, chụp máy em đi Thằng Huy. Mày điệu vừa đấy. Để thằng Huy nó làm màu tí mà. Anh ơi chụp máy em đi. Mày làm màu vừa đi. Đưa chị cầm cho. Ừ, anh Trung quân ăn ghét thù bể giờ. Cái gì mày chụp nhạc tao xấu thế này? Sao? 面白い面白い面白いハノイ行きたいけどうん。どのうちにまだ <laughs> à, một cây thìちょっとnhiều tóm lắm rồi hai chữ bốc cười chứ Trời ơi, nó à, được, à, à, được, à, được Thế cười Chưa tấm cuối này Romantic cười, romantic cười À gì ơi Dọc cái, ngay cái um, suối này đó Là cái gì, à, hàng dãy Sakura, gió đang bay mọi người tại à, nó Đợi cái nào nó rõ là nó bay nhiều lắm, rất là lãng mạn luôn Ở góc xa đó cũng còn rất nhiều bây giờ mình à, đang loay hoay đây nè mấy thằng em nó đang chụp ảnh ở đây đây là anh Maroc đây là anh là Maroc Maroc cười đấy em đầu tiên hỏi ở đâu em bảo Maroc em không biết ở đâu ờ, Maroc. người Maroc à, đây là người Maroc người Maroc cái nước Maroc á Morocco à, Morocco Morocco Morocco xa Brazil đâu liên quan ô lãng mạn à đi đi ngắm ra có ô lãng mạn này mày đang video nha anh đăng để xóa bớt hình em đó <laughs> cái mặt em che lại đi qua đây ha sẽ làm để đấy chứ thầy cứ để đó đi nhưng mà để đó đi đi bộ thôi đi bộ thôi bây giờ tụi mình là sẽ đi lên cái thành ở Nisio với anh là Vinh hả Vinh Vinh, ờ, nó, Vinh ở nhà rồi không nó không rượu đi nó không học đi qua đây là thành chuẩn ờ, bị lên thành Nisio chơi đi bộ được rồi đi bộ cho nó cái để ừ. ở đây luôn ờ, cái để đi vào làm gì đi đường này lên chục rác đây nha cái này là cái cửa hàng tiện lợi Family Mart mọi người khu nhà cổ đây là cái à, thành phố Nisio ở Nhật Bản thì đây khu vực thành phố này đây là trung tâm trung tâm luôn á ở trước có một số bệnh viện bệnh viện đây có chỗ này có hai cái gần đây có hai cái luôn Trời anh góc này thành San thành Nisio đây là khu vực à, bản đồ của thành Nisio đó mọi người đây là khu vực của thành Nisio này nó còn không lớn lắm đâu mình sẽ đi tới đây à, ở đây là xung quanh này rất là nhiều à, hoa sakura mình sẽ đi vô trong nha sakura かな違う違うか sakura だけど別 no. Ờ. à, ờ, bề chữ nét bề chữ nét à. cái loại này nó loại khác ờ, so với mấy kia cái này loại rủ xuống loại này loại uh, lai của hoa liễu <laughs> loại này rủ xuống mọi người đó loại sakura này liễu xuống rồi nó rủ xuống rồi <laughs> cái chân máy cái chân máy của cái máy ảnh ờ cái chân máy kiểu bánh à? chân ờ, quỳ xuống quỳ ờ quỳ xuống đó xuống tìm gì nó lâu quá chụp chưa chụp chưa chụp nó chưa anh anh quay của anh em quay luôn hả anh chụp hay quay em quay chậm anh ờ, quay chậm <laughs>

行かない行かないお母さん今日お母さん私が先歩かなかったちょ東京にゃにゃ <laughs> <laughs> em vặn hết cỡ coi nó thử bay bay cỡ nào em thử vặn hết cỡ coi vặn hết cỡ một ừ kệ em sao đó <laughs> vặn từ từ vặn từ từ lên coi coi cỡ nào cỡ nào nữa hết cỡ chưa hết cỡ đó hả uống uống uống tiếp uống tiếp đấy uống tiếp há mỏ đó há mỏ từ chảy vô há mỏ ừ uống nước uống nước là nhổ nước bọt của nhau rồi à <laughs> cái mỏ cái màn có nước không <laughs> rửa tay đi chết chết chết ý ý anh không biết ý anh không biết giờ giờ giờ rồi ờ, ờ ok ok 壊れたらね、ああ、季節。季節。 <laughs> Kinh... Nó Kêu nó đi chụp hình cái này điện thoại nó cắt rồi. Đi, đi, đi chụp hình mà cất điện thoại. Mọi người đang một kiểu tập thể. Đang mọi người đang đặt máy để mà chụp tập thể mọi người. Công ty đó hả? Trời ơi công ty mà lơ lơ hồi nãy giờ bó tay. Công ty mà không nhận người quen. Không nhận người quen chắc trong công ty cũng ờ, không ổn lắm á lơ lơ đi cùng với người khác <laughs> lơ lơ luôn nó chơi tự nhiên lơ lơ á lơ thấy người quen mà lơ nãy giờ report đi ấy <laughs> con gái tới liền con gái tới theo anh em tập trung tập trung tư tưởng gái xinh đẹp lắm Vân, văn đi chơi với anh Hảo, Hảo. với Hảo thì gái quá trời luôn gái quá trời luôn mọi người ơi mọi người ơi tập trung mà tập, tập, tập trung tư tưởng đặt máy lên, đấy đặt góc máy lên đặt góc máy lên chuẩn bị chưa chuẩn bị chưa phải sàng chưa nó chuẩn bị đăng vào nè trời ơi người đẹp chụp lén lên nó đẹp thịt nén này nó mới có cái từ à, hấp dẫn trước quá trời người xin luôn mọi người. đang đang đang đang tập trung vào góc đó Cái buồn hả <laughs> buồn vậy? ちょっとごめんなさい nói cho người sinh mọi người đang đang đang đang quay đang quay đó quay những người sinh này cho mọi người thấy đây những người giật tay bốn ở dưới ha tay bốn mình luôn tay bốn mình <laughs> đây kia có em, em xin nè đâu rồi thấy view gái nhật đó bên kia em xin chưa Mấy chị cầm chó không có là lại tính xong kéo đấy không vậy ừ. Ơi, chân chưa? Vừa đọc em như thế không? Có vậy. À, không được lên lên lên cứng cứng cứng lên cứng, cứng quá không quay cứng quá bên kia đám kia bên bên kia đẹp dễ thương bên kia dễ thương luôn em chó à, à thành là hôm nay thành nó cũng chợ bông chen chụp ảnh đây đó chụp chung hả em em lấy lấy lấy chụp anh, chụp chung hả mình chụp chung cái từ kẻ thù mặc dù nó là kẻ thù ừ, nhưng mình phải phải phải gắn bó mấy năm rồi gắn bó ừ. bữa ghê gắn bó bữa được bữa với lại hôm nay dạ được bữa đầu năm với anh. À. à chưa ai chụp đi đúng rồi anh ơi mình trẻ thù chứ mà Nào. cũng còn phải có duyên lắm ừ. mới gặp chụp, lại chụp, lần chụp. hai chết ủa không được mấy nữa ha đồ gốc hả đồ gốc nữa hả đồ gốc cho nó bớt bớt nắng mình đi theo theo theo theo bác em lấy nhật xong chưa xong chưa diễn mệt quá <laughs> xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi không nói nó rất là anh ơi anh chụp ở đây đi làm nó tấm. À, ờ, camera trước ấy, chị ơi chị đứng ở đây. Ừ, đúng rồi, mình đã nhí xong mình nhí Camera trước. Có đẹp nè. Quẹo đây, quẹo đây, quẹo đây, quẹo đây là có camera kia. Đây đây em. Quẹo quẹo. Ừ. ừ, vậy đó. Lên xuống nữa để lấy camera. Lên xuống để cho cao ra. Ừ, xuống dưới tí cho nó lùng bớt. Nè, được chưa? Đó, cái này. Ôi chụp máy chung rồi nhỉ ừ máy quay đợt đợt đây là tắt à hay là chụp đấy chụp vào bên này ạ tí nữa bấm tắt rồi cái máy này nó nó đi hơi rung hơi tí thôi chứ còn à, quay với chụp tiếp tiếp đi chụp cười nữa hồi nãy mày làm gì vậy à? mày chu mỏ hả bây giờ tao chu mỏ mày, mày cười cấm cười chu mỏ rồi để em cười cái nào này chụp hình bạn được bơ vơ em ờ bỏ, bỏ rủ bạn ghé rủ bạn ờ, đâu rồi đâu rồi đây sẽ kia hồ tổ mày ok ok chụp cho em mấy bạn một kiểu được <laughs> chụp chụp chụp máy này á anh quay em quay phim ở bên này vẫn đẹp hơn em ơi chị chụp không có tâm gì cả người ta chưa tìm vào vâng. nó chụp đấy nhìn nhìn nhìn chụp quay chụp cái máy nữa vâng. Ôi máy anh sao quay đẹp quá vậy? Trời ơi, máy anh cài đặt chế độ ờ, cà mặt với lại làm trong sáng làm trong sáng là trong, trong sáng có người nó được đen tối giống em á là nó khó ừ để cải thiện con người lại à, gì vậy em nói cái chuyện này hả em tới bấm bấm nhạc cho nó hát tiếp em bên đây đẹp hơn nè bấm nhạc ê huy bấm nhạc cho nó hát tiếp em <laughs> ừ hai đứa nó hai đứa nó có vẻ nó xa rời nhau á Ôi chị của em Bây ừ, giờ chị của em <laughs> Chị của em Ôi rồi lâu lòng ra Em nhận không ra luôn <laughs> Trời đi với bạn là Trời chị đẹp quá gì? để em chụp cho chị nha Anh Nam đứng vô đi Đứng vô nè đứng đúng nè À không Góc mà Có chị thương chụp đôi luôn chụp hai luôn đây là à, em nói là của à, anh đã có vợ. vợ我慢できない帰ってください。そうですね。 <laughs> <laughs> <laughs> 日も毎日毎日お弁当作って仕事も大変だし、まあ、lương ăn tích từ nào anh đào nó bay nè mọi người nó gió bay kìa mọi người đó nó bay lãng mạn chưa <laughs> đó gió bay lãng mạn chưa xin chào xin chào chào mọi người chào mọi người xin chào xin chào xin chào xin chào元気じゃないよ。ベトナム、ベトナムおいで。だけどもう行ってくださいよ。違う、ベトナム人がおいで。おいおいで。来月から多分もっと増えるね。来月来月か10月。ああ、そうね。10月。今、anh Nữ Dông, anh Nữ Dông, bây giờ anh Nữ Dông, em học đang Nữ Dông đúng không? Dạ bộ bao nhiêu người năm người năm người hả trăm người he cứ nít Duso. Hôm hôm nay là 50 khoảng 50 người đúng không? 40 người. Dọn diêu, dọn diêu Hôm nay là lớp N4 là có 40 người. Không có ghế ngồi đúng không? Phải kiếm ghế đúng không? Nhưng mà bữa sau nó hết à? Ờ kỳ ta. Sao hôm nay nó đông ta? Hajimete biết không nó tưởng cái gì omoshiroi lắm à. nên chán chắc cả. à với lại với lại nhiều lúc ờ, mới vô công ty bắt đi học rồi thử học thử học xem sao đi hít hít phấn hoa đi cho nó ờ, cho bị nhạy cảm kỳ nó đang đang đang đang quay về chạy mất tiêu hết rồi chạy có hai đứa bé bị bị ờ, trùng xuống hả <laughs> góc góc này đẹp này mọi người thứ nó nhanh lên ra mượn mấy cái view góc cái kìa

à, bên đường người hả à, anh đang ngó ngó anh người để thôi đi đi đi đi đi đi đúng rồi mình đi đâu phá đó thì đi tới người ta chạy hết đi đâu người ta chạy đó đi hồi nãy đi có hai ờ hồi nãy hai bé kia xin đi tới anh chạy mất tiêu còn à còn giờ anh thấy một người mới bé này xấu mù nên không chịu chạy <laughs> anh thấy còn hai à, còn đứa xin ở đầu kia rồi đó thẳng thẳng kia thẳng hồi xinh lắm xinh lắm để xinh lắm quảng cáo tôi à Dạ, ừ, ừ đứng có vẻ có vẻ ừ, đây này đây này đường nào đấy anh đi vòng sau kìa ừ. ừ đi thẳng đi hướng chéo một giờ có giá sinh một giờ hướng một giờ số đường này đường này đường này đường này đường này một giờ hướng một giờ Ôi, một giờ đêm luôn à một giờ đêm bán hoài đẹp chưa này ờ. đâu chụp chụp đó đi chụp đấy đi anh Trung ơi hình cho em nhé đâu đây này, đây này. chụp nó đúng không đâu, đâu, lại đây, chụp thẳng đó em em quá trời sang luôn cái ờ, biển hả <laughs> này nó hiểu ý anh nó được thấy cảnh đẹp anh trung cảnh đẹp được. đẹp quá đẹp quá đẹp chụp chụp chụp rồi xong đi rồi, rồi xong quẹo quẹo đổi góc đổi góc đổi góc hướng đây hướng đây thấy không thấy chưa thấy thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi ờ, đuôi mắt đuôi mắt <laughs> chó mà giống bậc giống giống cái to mà nó chó này mà sói thịt. chó này mà thịt thì thôi nhá ừ. chó sói á sâu hơn Ôi đi đi đi đi đi căng quá căng căng quá đó nhiều khi muốn đi vậy. xa xa vậy về yeah. Thấy chưa mới mẻ gì à, chỗ này chắc đẹp á chụp em tắm chỗ này đẹp này đứng chỗ này đẹp này nữa hả à, mình tắm có sông nước hữu tình đấy bây giờ phải chụp máy em thôi đi mà đi Breathe in the air The light that surrounds me If we hold ourselves together We'll go far created a space In my head it was empty But I know that I want to be where you are I was denied I had spent those years, did not recognize The person that's inside Đâu chị? Hướng kia mọi người ơi trước mặt mình kìa căng quá căng quá căng quá à. quá thì căng luôn ở trước mặt căng quá dạ. căng cực trước mặt nhưng mà sau lưng nha mọi người <laughs> đâu rồi máy em đâu rồi căng cực căng cực căng cực chị gom ờ, à, lấy góc đầu kia kìa quá thì căng luôn nhìn, nhìn gió đẹp mà đáng nhìn căng Ừ. ờ ở đây giờ giờ nhìn bây giờ cây khó khó ha rất người người ngại ngại ngại ngại khó chụp cây nghe nha trời chụp sau lưng nữa hả chụp sau lưng em em, em đứng vô sát sát sát tí để nó tạo điểm nhấn rồi sát vô quay lưng lại quay lưng lại lên bây giờ là bọn mình là ngắm hoa hoa anh đào xong rồi ờ, bây giờ chuẩn bị ờ, xuất phát đi về nè các em thật là mệt quá tạm biệt mọi người nha tạm biệt hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha tạm biệt tạm biệt ở Maroc Morocco ừ. <laughs> bye bye xe xe xe